Chào các bạn đang quay trở lại với kênh của xe điện motor điện Kênh video hàng đầu về phụ tùng xe 3-4 bánh Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là Một số cái mẫu đèn mới bổ sung Ở trong ờ, cái video mới ờ, đăng cách đây không lâu Thì mình đã có đăng hết các cái loại đèn pha rồi Tuy nhiên thì ờ, nó luôn luôn cập nhật mới về rất là nhiều loại à, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn thêm 3 à, mẫu đèn pha cho xe 34 bánh một mẫu đèn pha cho xe 3 bánh và một đôi à, mẫu đèn sinh à, nhan đằng sau à, tất cả các loại đèn pha cho 3 4 bánh ấy thì là đều là đèn nét hết cái đèn của ba bánh ấy thì à, mình có cả led và bóng halogen cái loại hôm nay mình xin giới thiệu thì là loại đèn ba bánh thì là bóng halogen bởi vì có một số bạn thì muốn ờ, sử dụng bóng halogen thì đến lúc nó cháy thì nó dễ thay thế và đèn hậu ở dưới này cũng là đèn nét nốt tất cả những loại đèn nét thì à, thường thường là sử dụng bóng 12V hết và đây cũng là một mẫu ờ, đèn pha nữa